Chào các bạn, mình là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực F&B và ngày hôm nay Kevin Nguyễn sẽ giới thiệu để các bạn à, kỹ thuật nấu chân trâu và chúng ta sẽ làm chân trâu à, đường đen. Cách để chúng ta nấu chân trâu thì chúng ta sẽ cùng xem công thức cách nấu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đó là 500g chân trâu ta sẽ ừ, lấy lượng nước tương đương với là hai lít nước sau đó thì chúng ta sẽ đun chân trâu với nhiệt độ là lửa lớn trong vòng khoảng độ uh, ờ, 10 phút cách 1 đến 2 phút thì chúng ta sẽ quấy chân trâu ừ, một lần để cho chân trâu đỡ bị bén vào uh, ờ, son sau đó thì chúng ta tiếp tục uh, uh, giảm lửa đun trong vòng 10 phút sau đó thì chúng ta sẽ ủ chân trâu trong khoảng 20 phút và cuối cùng thì chúng ta à, được chân trâu thì chúng ta sẽ ừ, à, lọc chân trâu và chúng ta sẽ cho đường à, kính hoặc đường nước vào bên trong để tạo độ ngọt cho chân trâu và sau đó thì Kevin Viễn sẽ giới thiệu các bạn khi mà các bạn có chân trâu rồi thì chúng ta sẽ làm chân trâu đường đen chúng ta pha ra những loại đồ uống như sữa tươi chân trâu đường đen và thao tác làm như sau mời các bạn quan sát đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị đó là gì ạ à? cân thì chúng ta cân, cân chân trâu và với ờ, lượng đó là 500 gram thì để chúng ta à, khuấy sau đó thì bếp và son chúng ta đun nước nóng đun sôi à, ca để chúng ta đông ở đây có um, chân trâu trắng vị caramel hoặc là các vị khác nhau ngoài ra thì chúng ta có chân trâu đen À, hạt cà phê hạt mật ong à, chúng ta sẽ chuẩn bị giáp ờ, đường để chúng ta khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ cho vào trong châu để tạo độ ngọt và bây giờ thì ke Vĩnh Viễn sẽ hướng dẫn các bạn à, cách làm chúng ta sẽ lấy hai lít nước và chúng ta sẽ cho vào trong son sau đó thì chúng ta sẽ bật bếp đun sôi các bạn lưu ý là chúng ta đun chân trâu là chúng ta phải đun nước sôi sau đó thì chúng ta sẽ cho chân trâu vào và khuấy đều bây giờ chúng ta sẽ đợi nước sôi và chúng ta sẽ cho chân trâu vào và sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ à, cho chân trâu vào bên trong con trong quá trình mà chúng ta sẽ cho chân trâu vào thì chúng ta sẽ cho từ từ và chúng ta sẽ khuấy đều sau đó thì chúng ta sẽ lại đắp đun sôi sau khi chân trâu sôi chúng ta sẽ mở nắp và chúng ta sẽ khuấy đều sau đó thì chúng ta lại lắc đun chân trâu trong vòng 10 phút một hai phút thì chúng ta sẽ khuấy chân trâu một lần để cho chân trâu khỏi bị dính vào trong chảo bây giờ Kevin Nguyễn sẽ hẹn hẹn giờ Sau khi chúng ta đun với ngọn lửa to 10 phút Chúng ta sẽ mở nắp Và chúng ta quấy, Tiếp tục quấy. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm lửa ta sẽ giảm lửa nhỏ nhất cũng tiếp trong vòng 10 phút và một hai phút thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta quấy một lần để cho chân trâu khỏi bị bén sau đó thì chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta ủ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, đun chân trâu trong vòng 10 phút với ngọn lửa nhỏ sau khi chân trâu đun với ngọn lửa nhỏ trong vòng 10 à, phút chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ ủ chân trâu trong vòng 20 phút sau khi chúng ta ủ chân trâu trong vòng 20 phút thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ờ, chiếc uh, âu có nước uh, lọc sạch và thứ hai đó là chúng ta sẽ chuẩn bị uh, một cái lọc để chúng ta sẽ lọc phần chân trâu và chúng ta sẽ có chân trâu để chúng ta bán và chúng ta sẽ đợi 20 phút sau sau khi chân trâu ủ được 20 phút Chúng ta sẽ có chân trâu à, Và chúng ta sẽ chuẩn bị uh, nước lọc à, Sau đó và một cái một cái vợt để chúng ta sẽ vớt chân trâu Chúng ta sẽ lọc qua nước và chúng ta sẽ cho vào trong bát Sau đó thì chúng ta sẽ rót nước đường và bên trong để chúng ta tạo cái độ ngọt ừ, cho chân trâu lượng đường thì có thể 500 gram chúng ta sẽ lấy 100 ml đường để chúng ta sẽ ủ với chân trâu khi mà chúng ta lọc xong chúng ta sẽ vớt chân trâu và bên trong để chúng ta sẽ rửa qua chân trâu qua nước trắng sau đó thì chúng ta sẽ cho chân trâu vào trong một bát sạch sau đó thì chúng ta sẽ dưới à, đường vào bên trong à, để chúng ta à, làm cho chân trâu ngấm với đường để tạo độ ngọt với 500 gram chân trâu chúng ta đun chúng ta sẽ ủ với lượng đường là 100 ml hoặc là chúng ta sẽ là dùng 100 gram đường trắng để chúng ta sẽ cho vào chúng ta ủ và chúng ta khuấy đều như vậy chúng ta sẽ bảo quản chân trâu ở bên phía bên ngoài và trong quá trình bán hàng khi hết ca mà vẫn còn chân trâu thì chúng ta sẽ cho vào trong ngăn mát và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ làm tương tự chúng ta sẽ cho chân trâu ra chúng ta đun sôi và chúng ta sẽ cũng rửa qua nước trắng và chúng ta thêm đường vào chúng ta bán chân trâu làm ngon nhất à, trong vòng khoảng một ngày cho nên chúng ta sẽ bán là làm sao vừa đủ cho một ngày là ngày sang ngày thứ hai thì chúng ta sẽ dùng lại nhưng sẽ không ngon bằng ngày uh, nhất À, bảo quản chân trâu chúng ta bảo quản trong à, ngăn mát nhưng trong quá trình bán hàng thì chúng ta để chân trâu bên ngoài nếu như bạn cho chân trâu vào bên trong à, ngăn mát thì chân trâu sẽ bị cứng lại và chúng ta sẽ không dùng chân trâu vào trong đá để chúng ta làm làm nguội chân trâu và chúng ta cũng để cho chân trâu nguội